Xin chào quý vị các bạn Thị trường của chúng ta đang bước vào một cái giai đoạn đó là một chu kỳ giảm lãi suất Vậy cái chu kỳ giảm lãi suất này nó có thể để tác động như nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới ạ? À? Như các bạn đã biết rằng là trong đầu tư xu hướng nếu ai nắm rõ được chu kỳ thì người đó chắc chắn thành công còn ngược lại nếu ai không nắm rõ được chu kỳ việc thất bại đó là đương nhiên vậy ở trong chu kỳ chứng khoán nó có bốn pha pha thứ nhất là pha tích lũy pha đi ngang ở giai đoạn này kinh tế chưa rõ ràng lãi suất vẫn còn mức tăng và thậm chí ở mức cao nên phần lớn các doanh nghiệp rất là khó khăn tuy nhiên ở cuối chu kỳ của giai đoạn tích lũy thì bắt đầu có những cái dấu hiệu đó là giảm lãi suất có những dấu hiệu là kinh tế vĩ mô bắt đầu ổn định có những dấu hiệu như là gì ạ kích thích kinh tế như là gói hỗ trợ à, giúp cho gì ạ các doanh nghiệp dễ thở hơn và đây là những tín hiệu để giúp cho GDP của chúng ta tăng trưởng của chúng ta bắt đầu tăng sau đó thị trường bước vào một chu kỳ đó là chu kỳ tăng trưởng ở chu kỳ tăng trưởng này giai đoạn đầu đó là chúng ta tập trung vào các nhóm cổ phiếu mid cap những cổ phiếu vốn hóa trung bình bởi vì thực tế là giai đoạn thị trường vẫn còn khó khăn nên chưa thể những cái cổ phiếu vốn hóa lớn như blue chip có thể tạo ra những cái tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận sản phẩm mới công nghệ mới và những cái đòn bẩy tài chính để giúp cho có thể tăng trưởng cao và sau đó đến một giai đoạn mạnh hơn đó là giai đoạn gì ạ à? lúc đó tiền bắt đầu nhiều thì giai đoạn tiền nhiều thì blue chip đúng không cổ phiếu hoán lớn bắt đầu thay thế những cổ phiếu hoán vốn hóa nhỏ bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và sau đó lại tiếp tục đến một giai đoạn đó là giai đoạn phân phối lúc này à, tiền quá nhiều và lúc này lạm phát có rượu tăng các gì ạ à, ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu tăng lãi suất và hút tiền về và sau đó thị trường bước vào một chu kỳ suy thoái và trong quá trình suy thoái này lãi suất tăng lãi suất tiếp tục tăng và nhiều nhà đầu tư bắt đáy và cuối cùng mất tiền vậy ở giai đoạn này chúng ta sẽ xem xem là mình đang ở đâu trong toàn bộ chu kỳ thì trước khi mà phân tích điều này để cho mọi người uh, cần phải nắm rõ được hôm qua khi mà Dũng thấy rằng là cái việc mà thị trường á, nó đi lên hay đi xuống bao giờ nó có những cái động thái đó là một là rũ bỏ hai là siết chặt điều đó luôn luôn đúng tất cả chu kỳ thị trường nào nó đều xảy ra vậy bây giờ những cái thông tin chúng ta gọi là thông tin tích cực đó là giảm lãi suất giảm lãi suất là một trong những cái hành động quan trọng để thị trường chúng ta bước vào một chu kỳ xu hướng giảm của lãi suất nếu xu hướng giảm của lãi suất thì gì ạ à, những cái khoản vay sẽ dễ thở hơn tín dụng sẽ tốt hơn và nhà đầu tư chúng ta sẽ có những cơ hội <clears throat> để đầu tư tốt hơn nhưng tuy nhiên thông tin nó là gì ạ à? những cái thông tin nó sẽ gì ạ à? đi trước sau những thông tin đó thì à, thì cổ phiếu cần phải rất nhiều thời gian nó mới gì ạ à? hấp thụ được vốn và bước vào chu kỳ tăng trưởng nên ở giai đoạn này dù là thông tin tích cực nếu có tăng cũng chỉ tăng được một đoạn chỉ có những cái nhóm cổ phiếu đang được hưởng lợi trong thời gian vừa qua nhưng nhóm đầu tư công sẽ là những nhóm mà tiếp tục có thể tái tích lũy bước vào một chu kỳ mới trong thời gian tới bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường đầu tiên các bạn có thể quan sát về chỉ số của VN Index hôm qua giảm gãy SMA 10 khối lượng tuy rằng là không quá lớn nhưng đây là một cái điểm mà chúng ta gọi là điểm trừ cho phiên hôm qua hôm nay có thông tin đúng không có thông tin về gì ạ à? tăng lãi suất nên thị trường hồi và bắt đầu cắt chúng ta gọi thậm chí là SMA 50 vậy điều này chúng ta cần phải xem là vậy thị trường trong một vài phiên tới có tiếp tục đi xa nữa hay không về phân tích kỹ thuật thông thường thì chúng ta có thể thấy đây là tín hiệu tích cực đó là gì ạ chúng ta kẻ một cái đường chen trong ngắn hạn thì rõ ràng gì ạ xu hướng bắt đầu hồi phục khi mà giá và khối lượng bắt đầu vượt qua kênh đấy là chúng ta nhìn và chúng ta có thể quan sát đây là một cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy tuy nhiên thì à, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại vậy khi thị trường hồi phục này thì ai nhóm nào là nhóm dẫn dắt nhóm nào là nhóm dẫn đầu vậy ở đây chúng ta thấy là để đầu tư thành công chúng ta cần phải biết được nhóm cổ phiếu dẫn đầu ngành cổ phiếu mạnh nhất trên thị trường bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là trong phiên hôm nay có lẽ chúng ta nhìn thấy rất rõ là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán là nhóm ngành dẫn đầu vậy cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu nào như các bạn hãy xem hết để chúng ta nhìn rõ ràng hơn ạ à. để chúng ta mua được cổ phiếu dẫn đầu ngành dẫn đầu vậy cổ phiếu hồi phục chúng ta có mua được hay không bây giờ chúng ta quay trở lại về một vài cổ phiếu trong ngành chứng khoán đầu tiên là HCM vốn hóa của HCM nhỏ hơn rất nhiều so với SA nên cái sự biến động và tăng mạnh của HCM sẽ gì ạ à? nhanh hơn à, tuy nhiên thì ạ à, chúng ta nhìn về kênh xu hướng của HCM thì phía trước đang là những cái rào cản rất lớn khi mà những cái khối lượng đây là chúng ta gọi khối lượng lớn sau đó bị điều chỉnh nên dù là gì ạ à, có hồi phục nhưng để vượt qua cái rào cản này là một thử thách rất lớn nên nếu mà cổ phiếu HCM đi xa hơn theo quan điểm cá nhân của Dũng sẽ không phải là gì ạ à, trường hợp đặc biệt trong thời điểm này bởi vì trước mắt nó là gì ạ cản sau đó nó có một khoảng cản rất lớn ở đây nên dù cổ phiếu này có đi xa nó vẫn gì ạ có cần phải khả năng rũ lại hay kiểm tra lại nên đây là gì ạ tín hiệu thì rất tích cực à. giống như những tín hiệu tích cực ở đây giống như cũng tín hiệu tích cực ở đây nên ở đây chúng ta thấy là tích cực là tích cực thôi ạ à. nhưng còn để đi xa thì đây là cổ phiếu chưa thể đi xa được trong thời gian ngắn lý do tại sao một cái cổ phiếu chưa hoàn thành mẫu hình mẫu hình gì cũng được đây là sử đây là mẫu hình nền đấy ạ thì nếu nền biến động lớn như này khối lượng lớn thì nó sẽ không gì ạ khối lượng ở cái vùng bứt phá này nó lớn thì nó không thể đi xa được chúng ta nhìn thấy cổ phiếu SSI SSI cũng tương tự như vậy dù hôm nay khối lượng rất lớn là tín hiệu tích cực với SSI nhưng phía trên SI là những cái rào cản vậy gặp rào cản này có thể vượt qua nha có thể vượt qua nhưng nếu mà trong trường hợp không vượt qua thì rõ ràng gì ạ nó cần mất nhiều thời gian chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái phiên ở đây ạ thị trường tăng rất mạnh nhưng sau đó chưa thành công chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái phiên như thế này tăng rất mạnh nhưng chỉ được một vài phiên vẫn chưa thành công nên phiên hôm nay nó cũng không có cái gì mới lạ cả dù là thông tin tốt nhưng để vượt qua những rào cản lớn như này nó cần phải test lại nó cần phải gì ạ vậy các bạn làm ra gì ạ vậy tôi mua ở đây và tôi kiếm một khoản lợi nhuận hai năm phần trăm gì đó thì thế cũng được thôi nhưng đấy là cách mà Dũng sẽ không giao dịch các bạn nha Dũng sẽ không giao dịch với dạng cổ phiếu này nếu mà nó không tăng ít nhất được 10 phần trăm nếu không 10 phần trăm bởi vì cắt lót thì chúng ta phải cắt bao nhiêu ạ cắt 5 đến 7 phần trăm lãi mà chúng ta không lãi được đến 10 phần trăm thì tại sao chúng ta lại đầu tư Ok ạ chúng ta sẽ lấy VND cái vấn đề nó lên bao nhiêu không quan trọng cái quan trọng là cổ phiếu chúng ta có kiếm được tiền hay không tại vì các bạn nhìn thấy ở đây này trong suốt quá trình cổ phiếu các bạn nhìn không ạ nếu các bạn mua các bạn có kiếm được tiền không ạ đúng không nếu các bạn mua gần như không kiếm được tiền nên thận trọng nó là điều đương nhiên bởi vì không phải là cổ phiếu giá rẻ chúng ta kiếm được mà cổ phiếu nó phải bước vào một sen tăng còn nếu sai quay đi ngang này thứ nhất dù là khối lượng lớn này ạ nhưng rõ ràng những cái cản này hay là cản phía trên này là những cản rất lớn để có thể vượt qua hôm nay là thông tin tích cực đó là lãi suất giảm tức là cái điều kiện quan trọng để thị trường đi lên đây là tín hiệu quan trọng để thị trường đi lên trong thời gian tới đó là lãi suất giảm sau đó thì lãi suất giảm chứng tỏ lạm phát đã được điều hành rất tốt và chúng ta biết là tỷ giá hiện tại cũng đang được thì ở mức thấp so với cách đây một năm nên chính thời điểm này chúng ta thấy là mọi thứ vẫn là tuyệt vời nhưng tuyệt vời không phải là tuyệt vời là chúng ta cứ mua cổ phiếu một cách bừa bãi bởi vì không phải chúng ta mua xong chúng ta để 5 năm 10 năm không được đâu ạ bởi vì chúng ta cần phải xem nhóm nào dẫn dắt vậy cổ phiếu VND nó cũng gì ạ là cổ phiếu tăng trong ngành nhưng rõ ràng nó chưa hoàn thành bất cứ mẫu hình nào cả nên có lên thì nó vẫn chưa lên được xa bởi vì chúng ta mua là nó phải đi lên như này đúng không mua ở đây nó phải tăng ít nhất là gì ạ năm mười phần trăm sau đó nó còn tạo ra cái nhiều nhịp nữa nên nếu quá trình mua ở trong quá trình tích lũy hay là mua những điểm mua như này thì độ an toàn rất là cao còn mua ở trong cái mà nó chưa rõ ràng nó đang tích lũy thì chúng ta cần phải gì ạ một là vượt qua đỉnh này để nó test lại hai là nếu giả sử trong trường hợp chúng ta mua sớm cổ phiếu này ok nếu trong trường hợp mua sớm cổ phiếu này về cơ bản thì chúng ta có thể tạm thời đây gọi điểm mua sớm là vì hôm qua nó rũ hôm nay nó kéo lên và chúng ta sẽ kiếm được khoảng lợi nhuận đôi chút khi ở vùng này nhưng thực ra mua sớm không phải là để chúng ta kiếm lợi nhuận mua sớm để khi mà chúng ta quan sát cổ phiếu vượt qua đỉnh nếu cổ phiếu này test lại và bắt đầu tăng lên thì chúng ta tăng quy mô lớn ở trên vùng này và lúc này chúng ta tạo ra khoảng lợi nhuận rất lớn hoặc là nếu cái vùng này nó yếu thì chúng ta bán ra ngay nên đây là cái cách để chúng ta theo dõi cổ phiếu và có một khoản an toàn cho cái nhịp đầu tư tiếp theo vậy ở đây khi mà đầu tư cổ phiếu dẫn đầu quan trọng ngành dẫn đầu lại cực kỳ quan trọng bởi nó giúp cho chúng ta an toàn bảo vệ cái cổ phiếu của chúng ta nhóm cổ phiếu chúng ta nên nếu cổ phiếu dẫn đầu mà gì ạ nó có dấu hiệu giảm thì phần lớn cổ phiếu của chúng ta nó sẽ giảm rất mạnh nên các bạn thấy rằng là đi đầu tư mà chúng ta không nhìn con dẫn dắt leader thì rõ ràng là chúng ta gì ạ gặp rất nhiều rủi ro Dũng biết rằng là tất cả quá trình lên trần như này rất đẹp đúng không rất là tuyệt vời nhưng cái việc mà gì ạ để nó tạo ra vượt thoát qua một cái đỉnh khối lượng lớn như này là một cái thử thách rất lớn nên dù bạn có mua sớm thì rõ ràng là gì ạ nó vẫn chưa thể tạo ra một cú hích cho thời gian tới nha chưa thể tạo ra được đấy còn lấy một cổ phiếu khác trong nhóm này đi ạ C VCI đúng không Ok VCI à, cổ phiếu này cũng là cổ phiếu rất mạnh ở những năm trước đó các bạn thử quay trở lại <clears throat> đôi chút về những năm trước đó đấy ạ các bạn thấy không ạ đây là cổ phiếu rũ bỏ nếu mà trong trường hợp đấy đây là nền và chúng ta đây là mua sớm và chúng ta cần phải mua khi nó vượt thoát ra một xu hướng nhưng trong trường hợp này nó đã test này kiểm tra cạn cung nó phải cạn hết cung thì xu hướng lên chúng ta có nhiều điểm mua đây điểm mua chúng ta lại tiếp tục tích lũy cạn kiệt lại có điểm mua tiếp theo sau đó cổ phiếu bị rũ bỏ rũ bỏ hết chúng ta lại có điểm mua sớm khi mà vượt qua SMA 10 và cuối cùng thì à, chúng ta tiếp tục mua thêm mua thêm và những cái dạng như này chúng ta có rất nhiều để mua tuy nhiên thì à, sau khi rút bỏ đó chúng ta lại quay trở lại mua còn ở trong trường hợp này nếu giả sử cổ phiếu này có lên thì cái việc ở phía trên này là một cản rất lớn nên nó cũng cần tích lũy đây cũng là một điểm mua sớm nếu bạn nào quan tâm bởi vì sau khi nó vượt qua toàn bộ cái đường trung bình 20 50 và một số đường trung bình lớn 200 150 nó đã test lại và hồi phục thì đây cũng là điểm mua sớm cực kỳ quan trọng các bạn nhé mua sớm cực kỳ quan trọng tuy nhiên thì tất cả điểm mua sớm trong giai đoạn tích lũy này chúng ta giai đoạn tích lũy nó sẽ gì ạ à? giai đoạn tích lũy này này nó sẽ không đi được xa chỉ khi cổ phiếu mà nó bước vào giai đoạn 2 đó là giai đoạn tăng trưởng giai đoạn tăng trưởng là giai đoạn mà gì ạ à? chúng ta thấy là ít nhất là SMA 20 50 cắt được gì ạ à? cắt được 150 và thậm chí là cắt được 200 thì đây là giai đoạn tuyệt vời trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc đó là gì ạ à? 150 cắt 200 và 50 nằm phía trên này thì đây là giai đoạn bạn đầu tư lúc nào có độ an toàn rất cao còn ở giai đoạn này nó chỉ là gì ạ biến động và chúng ta cần thêm thời gian các bạn đợi nhá ok đấy là gì ạ góc nhìn của DVD vậy mua thị trường khối lượng lớn tốt đúng không khối lượng lớn bứt phá tốt nhưng để chúng ta biết rằng là để đi xa rõ ràng gì ạ những cái rào cản này nó cần cần phải phá vỡ nên trong đầu tư thì có hai cái dạng đầu tư chúng ta chỉ cần một xu hướng tăng là chúng ta đang tìm nhóm leader vậy nhóm leader này chúng ta hiện tại là những nhóm cổ phiếu mạnh hơn thị trường như là CT đấy là cổ phiếu mạnh hơn thị trường vậy cổ phiếu mạnh hơn thị trường Lycosi chẳng thế nhưng rõ ràng đây là cản lớn và đây là khối lượng lớn biến động lớn thì nó chưa lên ngay nhà dù là chúng ta đang thấy là nó tuyệt vời cổ phiếu thứ hai KSD chúng ta cứ thử xem là cổ phiếu này tương tự như vậy lên tạo ra những cái biên độ rất là hẹp ở đây vậy cổ phiếu này để vượt qua trần ạ thì nó phải vượt qua cái biên độ lớn này phải vượt qua phải vượt qua vậy ở đây chúng ta có mua sớm được không khối lượng chưa đạt nên để vượt qua chúng ta có thể đợi phiên ngày mai trong trường hợp cổ phiếu tích lũy trên đỉnh này một vài phiên khối lượng nhỏ thì đó đều điều kiện rất là tuyệt vời rất tuyệt vời các bạn nhá nên các bạn cũng thể thấy là đây là những cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó đã cắt SMA 50 và chuẩn bị cắt 200 nên lúc này là chúng ta có một cái xu hướng ngắn bắt đầu bước vào xu hướng của trung hạn ok vậy ở đây <clears throat> việc mà phân tích cả nhóm cả nhiều dòng trong lúc này thì à, Dũng không có nhiều thời gian nhưng Dũng chỉ muốn nói các bạn này này đó là gì ạ để thị trường lên thì cái nhóm mà tạo ra cái thế chắc chắn cho thị trường đó là cổ phiếu ngân hàng đúng không cổ phiếu ngân hàng hay là một bạn có hỏi là cổ phiếu CEO ví dụ như thế thế thì cái cách mà cổ nhóm tạo lập nó mua cổ phiếu này như sau tức là khi mà cổ phiếu này người ta tích lũy ở trên vùng này lượng lớn sau giả sử như tích lũy 100 triệu cổ phiếu và họ bán đi đúng không họ bán đi họ có thể x 5 x 10 trong cái trên nữa và sau đó đến vùng này họ tiếp tục tìm mọi cách để bán cổ phiếu để nó giảm sâu hơn mà khi cổ phiếu xạo sâu hơn trên nền tảng không có dấu hiệu tích lũy thì cổ phiếu này có thể mất 2 đến 3 năm 2 đến 3 năm các bạn nhé thường những cổ phiếu này phải mất 2 đến 3 năm để cho các nhà đầu tư quên đi lúc đó nó lại tạo ra một sóng mới đây là kịch bản lúc nào thị trường cũng có sau một chu kỳ nó cần mất rất nhiều thời gian đây là chu kỳ ngắn sau thời gian đây là thời gian trước khi lấy lên ạ đây nó phải mất gần một năm còn đây là chu kỳ rất lớn nên nó còn phải mất gì ạ hai đến ba năm đấy thế thì các bạn hiểu đơn giản là cái này nó cần thêm thời gian thêm rất nhiều thời gian à, chúng ta sẽ xem rằng là dòng dẫn dắt thì bây giờ chúng ta thấy là ngân hàng thì hôm nay không phải dẫn dắt chứng khoán dẫn dắt thì rõ ràng là chứng khoán dẫn dắt mà để chứng khoán tăng được thì cái gì phải tăng lại để chứng khoán tăng được thì cái gì phải tăng lại chúng ta nói về logic ạ chứng khoán mà tăng được thì thị trường chung phải tăng và thị trường chung tăng được thì phải là gì ạ phải ngân hàng tăng bởi vì ngân hàng năm nào cũng tăng vốn năm nào cũng mở rộng năm nào cũng gì ạ phát hành thêm và quy mô nền kinh tế tăng nên ngân hàng luôn luôn được hưởng lợi vậy nếu mà ngân hàng không tăng xu hướng ngân hàng không tăng thì rõ ràng thị trường chứng khoán rất khó để tăng mà khi thị trường chứng khoán không tăng thì lợi nhuận của ngành chứng khoán sẽ không được đảm bảo bởi vì chứng khoán nó lên lên lên được do gì ạ do một là tự doanh hai cho vay margin đấy và ba là phí giao dịch nên bây giờ nếu thị trường chứng khoán mà nó chưa ở một cái xu hướng tăng mà nó vẫn ở trong giai đoạn sideways như này đây là thị trường á thanh khoản vẫn chưa lớn này thì không bao giờ thị trường hay là cổ phiếu chứng khoán có thể tăng được các bạn có hiểu không ạ nó chỉ là những cái hiệu ứng thôi ạ còn nếu mà bước vào chu kỳ tăng khối lượng nó lớn như thế này cơ mà thanh khoản nó lớn bây giờ thanh khoản vẫn ở mức thấp các bạn hiểu chưa ạ mức thấp nên không thể tạo ra lợi nhuận đột biến cho ngành chứng khoán ngay thời điểm này đây là những tín hiệu nó mang cũng là tâm lý tạm thời thôi ạ à. chúng ta sẽ phân tích đôi chút về gì ạ à? ngành ngân hàng ngành ngân hàng chúng ta cũng thấy rằng là nếu lãi suất giảm thì ngân hàng có thể về dài hạn sẽ hưởng lợi bởi vì thứ nhất là gì ạ à? người ta vay nhiều hơn và thứ hai là gì ạ à? nền kinh tế bắt đầu gì ạ à? đã được tháo gỡ nên cái dòng tiền quay nhanh hơn và dòng ngân hàng sẽ hưởng lợi tuy nhiên cái việc mỗi một chu kỳ nó chỉ có một vài cổ phiếu được hưởng lợi thôi ạ à. nên chúng ta cũng cần phải xem là nhóm nào đang được hưởng lợi đầu tiên chúng ta thử xem là liên việt quốc banh cổ phiếu này nếu bạn nhìn thấy thì à, đây là phiên tăng khối lượng tăng giá tăng khi hôm nay khối lượng tăng không được mạnh hơn nhưng giá tăng ít nên nó cũng không đảm bảo độ an toàn không đảm bảo độ an toàn chúng ta có Vietcombank Vietcombank thì ờ, rõ ràng gì ạ đây là cản lớn mà nó đang test lại khối lượng vẫn đang lớn cũng chưa an toàn chưa thể dẫn dắt được hai cổ phiếu chưa dẫn được chúng ta có CTG xem dẫn dắt được không ạ nếu mà CTG dẫn dắt thì phía trên này là cản phía trên này là cản nên nếu có đi vượt qua đây nó cũng cần rất nhiều thời gian và nếu các bạn hiểu rõ đây là những biến động lỏng lẻo biến động lỏng tức là nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân vẫn còn đeo bám mà khi mà đeo bám thì không lên được đơn giản như vậy BIDB cổ phiếu lớn vậy BIDB cổ phiếu lớn nhưng hôm nay hồi không có khối lượng vậy hồi không có khối lượng thì nó không an toàn các bạn nhá nếu cổ phiếu hồi không có khối lượng không an toàn nên các bạn cũng lưu ý ở đây có những trường hợp đấy hồi khối lượng cũng lớn mà nó bị rút bỏ còn hồi không có khối lượng thì không an toàn chúng ta có gì ạ mbb thử xem ạ à. mbb có hồi đôi chút ạ khối lượng không có vậy để vượt qua những cái cản lớn ở đây ạ đây là những cái cản lớn ở đây thì rõ ràng không đi xa chúng ta có techcombank techcombank rất nhiều nhà đầu tư yêu thích nhưng rõ ràng thì ạ nó cũng không có khối lượng mà cổ phiếu không có dấu lượng không có dòng tiền mua để làm gì ạ nói thì nó phải gì ạ tức là chúng ta nói thì nó phải có đi đôi với có năng lượng với trong. vậy cổ phiếu tốt thì nó phải có gì ạ bảo tốt thì nó phải có gì ạ khối lượng tham gia vào vậy khối lượng mà lên không khối lượng thì thôi chúng ta đều bỏ qua vậy chúng ta nhìn chung là gì ạ nếu mà nhìn chung các nhóm cổ phiếu ngân hàng chưa thể tạo ra bứt phá ngay được mà nếu trong trường hợp chúng ta nhìn thì mẫu hình của nó cũng chưa được an toàn nên ở đây chúng ta thấy thấy rằng là dù những cổ phiếu này có đi lên nó lên thì gì ạ à? nhìn ngay ạ à? cổ phiếu này lên gặp một cản này và biên độ từ phía trên này xuống cho bạn nhìn đấy ạ à. thì cổ phiếu này giảm đây là 18 phần trăm thì cổ phiếu này nó cần phải giảm bao nhiêu phần trăm đó nó hình thành nếu hình thành biên độ thu hẹp thì có thể giảm 2 đến 3 lần nữa trước khi tăng mạnh hơn đơn giản là nó phải giảm nữa nó lên đến đây nó giảm nữa tại vì nó vượt qua vùng này trong thời điểm này là một vùng cái việc mà rất khó khăn PRE tương tự như vậy hồi đấy ạ à, nhưng rõ ràng này đỉnh thứ nhất không vượt qua đỉnh hai vượt qua đỉnh thứ ba yếu vượt qua đỉnh thứ tư yếu rất yếu vượt qua thì làm sao lên được những cái đỉnh ngắn này, này nó không vượt qua thì trong VSA người ta gọi là LPSI tức là cái này nó đang yếu nên chúng ta sẽ không đầu tư Đấy, ngắn hạn thì nó chưa vượt qua đỉnh tại vì nó cản làm sao vượt qua đỉnh được thế thì Dũng muốn tổng kết cho các bạn ở đây một điều như sau dù là gì ạ rất muốn thị trường tăng mạnh trong thời gian tới để giúp cho nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền hơn nhưng để cổ phiếu tăng mạnh thì chúng ta gì ạ cần phải có như sau ạ một là cổ phiếu dẫn đầu hai là ngành dẫn đầu ba thị trường chung có xu hướng tăng ở đây chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu dẫn đầu có rồi ngành dẫn đầu chúng ta có rồi thị trường chung ta có có tốt rồi nhưng ở đây chúng ta sẽ cổ phiếu dẫn đầu thì nó nằm trên một cái mô hình lỏng lẻo nó không đi được xa mà cổ phiếu dẫn đầu không đi được xa cái nhóm trong ngành không đi được xa thì thị trường cũng khẽ không đi được xa vậy để làm thế nào để đi xa có hai trạng thái một là thị trường phải tăng mạnh rất mạnh khối lượng lớn sau đó test lại hai thị trường phải rũ bỏ rũ bỏ tức là thị trường phải đạt mạnh cái quá trình rũ bỏ hay quá trình tăng mạnh thì chúng ta cần phải đợi thêm thời gian thế thì ở trong thời điểm này có một vài các cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu đầu tư công chúng ta cần quan sát kỹ hơn bởi vì cái nhóm đấy dù là nó không tác động lên thị trường dù là nó không mạnh hơn nó kéo thị trường lên nhưng cái cổ phiếu nhóm này thường là nó đi ngược thị trường thị trường có thể sideways thị trường có thể điều chỉnh nó cũng đi nhưng trong giai đoạn này nó cần thời gian tích lũy thêm cái bí mật ở đây nó gì ạ Sau sau mỗi chu kỳ thị trường thì chúng ta luôn luôn có điểm mua sớm vậy làm thế nào để có điểm mua sớm thì à, chúng ta cần phải gì ạ nắm rõ được nền tảng của mẫu hình nắm rõ được tích lũy vậy trong đợt điểm này chúng ta cần phải gì ạ cần duy nhất chúng ta cần phải đó là mua cổ phiếu trong những biên độ hẹp thôi ạ à không thể nào mua cổ phiếu trong biên độ lớn được bởi vì nó không an toàn cho chúng ta trước khi dũng kết thúc chương trình này các bạn đều thấy là nếu cổ phiếu đây ạ lên vượt đỉnh khối lượng lớn không đi vượt qua thì nó giảm và nó hồi khối lượng nhỏ như này thì bản thân nó cũng không an toàn không an toàn luôn ạ hay là cổ phiếu gì ạ tiên phong banh chúng ta nhìn ạ nếu mà cả vùng này khối lượng lớn này nó chưa siết chặt thì vượt qua cái đỉnh này nó không an toàn mà nó đang có dấu hiệu vượt qua đỉnh và khối lượng lại nhỏ thì làm không an toàn nên thị trường chung nó tăng và những cổ phiếu mà bét bạc thì chúng ta không mua vào nó yếu thì không mua vào đấy là lý do à, chúng ta cần phải quan tâm trong thời gian tới ok thì uh, <coughs> một lần nữa xin à, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Dũng cũng như là uh, hiểu rõ được cái nguyên lý hoạt động của thị trường trước khi kết thúc cái chương trình này thì Dũng vẫn nhấn nhấn mạnh các bạn bất cứ ai muốn thành công trên thị trường chứng khoán dù là không giỏi không thông minh thì việc để thành công và chắc chắn thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ được chu kỳ Đấy, nắm rõ chu kỳ thì kiểu gì cũng thành công nhưng để có thể x2 x3 thậm chí là x5 nhiều hơn thì các bạn phải đầu tư theo cổ phiếu dẫn đầu theo ngành dẫn đầu tức là phải nắm được leader và cần phải gì ạ nắm rõ được chu kỳ tiền đang tập trung ở nhóm nào giai đoạn này thì tiền không nhiều nên blue chip cổ phiếu vốn hóa lớn rất khó để tăng mạnh trong thời gian nên nếu đầu tư vào vốn hóa lớn thì chúng ta thấy là tỷ lệ suất lợi nhuận so với gì à, những cổ phiếu mid cap trung bình sẽ tốt hơn à, sẽ không được tốt bằng ok đấy là Ờ, một vài kiến thức mà Dũng muốn gửi cho các bạn kiến thức này ở đâu nếu các bạn có thể đọc những cuốn sách của đây là những cuốn sách mà à, các bạn có thể tự tham khảo à, hay làm của một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn chúc các bạn xin cả, cảm ơn các bạn chúc các bạn ờ, có một buổi tối vui vẻ hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo xin cảm ơn ạ xin cảm ơn nhé